Xin chào tất cả các bạn thành viên của dự án Catalyze Network Trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn nội dung là Tại sao bạn nên tập trung tuyển rep cho dự án Catalyze Network thì Trước khi chia sẻ nội dung chính của video này Thì mình nói một cái điều này các bạn xem có đúng không nhé Hiện tại mình biết trong số các bạn có rất là nhiều người à, Có một cái tư duy hay có một cái suy nghĩ như thế này Ôi trời ơi ờ, dự án Catalyze Network cái giống gì chứ Làm chả có ăn ờ, Hiện tại vừa chưa có ra mắt website Làm chi cho tốn thời gian dự án này không biết trả có dự án này không biết có có tương lai có tiềm năng hay hay có phát triển tốt hay không dự án này bây giờ không thực tế mình thực dụng mình muốn kiếm tiền ngay mấy dự án khác đầy dự án ngoài kia người ta có sai sẵn rồi mình lấy mình tiền rét dễ hơn chứ dự án này nó rất cối rồi gườm gà phức tạp lằng nhằng tiền rét phải đăng ký tài bản rồi điền phơm này kia kia nọ thôi làm dự án này chỉ mất công thà làm mấy dự án khác kia tốt hơn mình biết trong số các bạn có rất là nhiều người họ đánh giá họ suy xét dự án mình như vậy có một bạn ờ, trước cái ao đã nói một câu này và mình nghĩ trong số các bạn ờ, thì rất là nhiều người có tư duy suy nghĩ như vậy và cái mục tiêu mình làm cái video này để một phần nào đó giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cái tầm nhìn phát triển của dự án cũng như cho thấy cho cho các bạn thấy được là tại sao mình phải nên tập trung tuyển rep cho dự án Katana Network ở đây bạn nên nhớ gọi cái câu là tại sao bạn nên tập trung tuyển rep cho dự án Katana Network không có nghĩa là mình kêu các bạn chỉ làm duy nhất dự án Katana Network mà các bạn có thể làm bất cứ một cái dự án nào khác bất cứ một cái kèo event sự kiện một cái web app nào khác mà các bạn chia sẻ cho cái dự án các bạn đang làm xong thì sau đó các bạn hãy có một cái động tác để các bạn chia sẻ dự án Kata Network cho họ mình chỉ yêu cầu các bạn một cái điều đơn giản nhẹ nhàng như thế thôi chứ mình đâu có bắt các bạn phải làm duy nhất là dự án Kata Network tối ngày mở mắt ra là Kata Network Kata Network Kata Network không đâu mà các bạn có thể đang làm cái dự án của các bạn đang làm mà sau đó các bạn chia sẻ các bạn tưởng rét cho dự án của các bạn đang làm xong thì các bạn hãy làm một cái động tác nhỏ nhỏ đó là các bạn chia sẻ dự án Kata Network cho họ họ hứng thú họ muốn tham gia thì ok bảo các bạn hướng dẫn họ tham gia không thì thôi cũng đâu có mắc gì đó vì thế nên mình muốn cái tốc độ cái lượng tiếp cận của dự án trong khoảng thời gian này nó tốt và nó nhiều hơn vì thế nên các bạn có thể thực hiện chiến lược này ở đây mình không yêu cầu các bạn là thôi tôi không làm dán nào hết trơn á tôi chỉ làm katada thôi tối ngày tiễn katada tiễn tiễn tiễn tiễn cho katada không phải như vậy nha các bạn nên nhớ là mình yêu cầu các bạn là mình nói lại một lần nữa đi cho các bạn hiểu hơn là ví dụ à, hiện tại có một cái app web sự kiện xem tiktok hay là đặt đơn gì đó mấy cái dự mới về đặt đơn bây giờ ra đầy các bạn lấy cái uh, nội dung hay là các bạn đăng tuyển cho cái dự uh, mới uh, về đặt đơn hay là xem tiktok đó rồi có có những người họ sẽ comment hoặc là có những người họ chủ động inbox cho các bạn sau đó các bạn giới thiệu cho họ cái dự án về xem tiktok hay là đặt đơn đó xong rồi sau đó các bạn làm một cái động tác nho nhỏ để các bạn giới thiệu về dự án Katara Network cho họ và nếu họ tham gia họ hứng thú họ muốn tìm hiểu thì các bạn hướng dẫn tiếp không thì thôi đâu mất gì đúng không đó mình nói đi nói lại hồi nãy hai ba lần mong các bạn hiểu được điều này và bây giờ mình sẽ đi vào nội dung chính của dự án là làm rõ giải thích phân tích kỹ tại sao mình lại chia sẻ hay là hay là tại sao mình sẽ giải thích cái câu hỏi là tại sao bạn nên tập trung tuyển rep cho dự án Kata Network một lý do rất là đơn giản thôi bởi vì khi mà bạn đã có sẵn hệ thống hàng chục đến hàng trăm thành viên thì khi mà dự án bắt đầu chính thức ra mắt website quản lý hệ thống thành viên riêng của dự án thì lúc này bạn không cần tên ghét nữa bởi vì bạn đã có sẵn hệ thống hàng chục hàng trăm người tuyển thay bạn rồi lúc này bạn sẽ có ngay nguồn thu nhập thụ động và quan trọng là bây giờ bạn xây dựng hệ thống được bao nhiêu người thì tới lúc đó bạn sẽ có nguồn thu nhập thụ động tương xứng với cái độ lớn của hệ thống của các bạn điểm đặc biệt của dự án Catalan Network này là mình sẽ tích hợp thêm những dự án kinh doanh và những dự án đầu tư riêng do chính mình sáng lập và triển khai tích hợp vào dự án Catalan Network luôn hoặc là mình sẽ tích hợp các các dự án của những đối tác uy tín và tin cậy nữa thì lúc này khi mà có liên quan tới kinh doanh và đầu tư thì các, các bạn cũng biết rồi đó nó sẽ tạo ra một cái dòng tiền một cái nguồn thu nhập rất là khủng khủng hơn bên Ola rất là nhiều đúng là bên Ola hiện tại thì họ cũng khá ok khá tuyệt vời khá tốt mình nói chung là mình cũng không biết có thể là trong tương lai họ có thể tích hợp thêm những dáng kinh doanh đầu tư gì gì đó mình không biết nhưng mà hiện tại thì mình thấy hầu như những nhiệm vụ những chiến dịch đó thì cũng bình thường cũng cũng không có gì gọi là hấp dẫn và thu hút lắm và ngoài ra thì khi mà các bạn uh, khi mà thành viên á họ tham gia thì họ sẽ có những cái nhiệm vụ những cái chiến dịch hay là họ có họ có những cái gì đó để làm mới mỗi ngày và mỗi ngày là một cái điều đó mới mẻ chứ không có gọi là nhàm chán tối ngày cứ xem nguyên nhiêu động quảng cáo đó rồi làm cái quận linh đó không không có gì mới mẻ mỗi ngày hết đó vì thế nên uh, các bạn hãy chú ý và hãy tập trung tuyển red cho giảng katana quạt nhé và sau đây mình sẽ bật mí cho các bạn về chính sách trả thưởng của dự án khi dự án kết thúc hoạt động thứ nhất các bạn sẽ nhận được 2,5% thu nhập doanh số hay là giá trị giao dịch của toàn bộ hệ thống trong vòng 10 tầng tính ra 2,5% nhân cho 10 là 25% cũng nhiều hơn bên OLA 4% rồi đó các bạn nhưng mà ở đây là có đầu tư có kinh doanh rồi có doanh số có giao dịch có trò chơi này kia kia nọ nữa để thu nhập các bạn các bạn cũng tưởng tượng nó sẽ khủng như thế nào chưa hết còn thêm một điều đặc biệt đột phá nữa mà hiếm có dự án nào có đó là thưởng theo cấp bậc có nghĩa là khi mà các bạn đạt một cái điều kiện nào đó ví dụ điều kiện đó về số lượng hệ thống hay là số lượng uh, thành viên ờ, có thu nhập hoặc là giá trị doanh số giao dịch gì đó thì các bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng tương ứng những phần thưởng này có thể là điện thoại xe laptop tour du lịch hoặc thậm chí nếu tốt dự án phát triển ổn có thể nâng lên tới xe hơi hoặc là nhà hoàn toàn bình thường hoặc và hoàn toàn khả thi à, tiếp theo là mình sẽ à, đưa ra các bản minh họa thu nhập để cho các bạn xem để cho các bạn hiểu rõ hơn và ở đây mình cũng nói thêm một số điều nữa thì ở đây mình lấy ví dụ là thực toán ngũ phân ngũ phân có nghĩa là các bạn tuyển ra 5 f1 và 5 f1 họ tuyển ra thêm 5 à, f1 lên 25 f2 cứ cứ như vậy cứ như vậy đi xuống thì khi mà các bạn xây dựng hệ thống 10 tầng theo thực toán thập phân này hệ thống của các bạn cũng phát triển khá là lớn à, các bạn thông cảm do hiện tại cái máy mình nó hơi yếu nên à, cái cái cái cái cái tháp này nó nó, nó hiện thị hơi chậm ha rồi đây đây là các bạn minh họa thu nhập số lượng thành viên đây thực toán ngũ phân đây năm 25 125 vân vân vân thu nhập giá trị giao dịch có nghĩa là khi mà thành viên đó họ có thu nhập họ phát sinh giá trị giao dịch là họ mua sắm họ đầu tư họ chơi trò chơi gì đó các bạn đều hoàn toàn có tiền và các bạn đều nhận hai ở đây mình chỉ lấy ví dụ là mỗi một thành sinh một mỗi một thành viên họ chỉ phát sinh ra một cái thu nhập hay một cái giá trị giao dịch gì đó từ 200 à, ngàn trở lên và 200 ngàn là hoàn toàn khả thi và trong vòng một tháng đầu tiên dự án ra mắt thì chắc chắn tất cả mọi thành viên đều hoàn toàn có khả năng đạt cái mốc đó thì tầng thứ nhất các bạn nhận tầng thứ nhất là tổng giá trị là một triệu thì các bạn nhận được 2,5% là 25 ngàn cứ như vậy cho đến hết 10 tầng tổng lại là 61 tỷ nghe tới khúc này nhiều bạn sẽ có một cái suy nghĩ có có một cái tư duy như thế này ôi trời ơi 61 tỷ một tháng ôi thật kinh khủng tôi không thể nào đó giờ tôi chưa nghĩ là tôi kiếm được 6,1 tỷ nó không chi tới 61 tỷ quá lớn quá quá bất khả thi quá phi thực tế nhưng ở đây mình lấy một cái con số nó thấp hơn 1.000 lần tức là 61 triệu thì hoàn toàn là khả thi hoàn toàn là thực tế và cố gắng tập trung chia sẻ triển khai dự án thì chắc chắn các bạn sẽ hoàn toàn đạt cái mốc này đúng là lý thuyết là 61 triệu thì có thể các bạn được đạt hai chục ba chục năm chục nhưng các bạn nên nhớ rằng á khi các bạn tham gia những dự án tương tự như Katana ờ, Work hoặc là Ola những dự án mà liên quan tới xây dựng hệ thống á thì thu nhập thu nhập của các bạn sẽ tăng dần theo thời gian mới mới mới ban đầu thì sao mà đạt được cái thu nhập này không bao giờ có dự án nào trừ khi đầu tư mà đầu tư khủng đầu tư lên tới tiền tỷ mới mới có thu nhập này còn khi mà các bạn xây dựng hệ thống á thu nhập của các bạn sẽ tăng dần theo thời gian tỷ lệ thuận quy mô hệ thống của các bạn ban đầu thì mới tham gia bản thân có các bạn thì tham gia những trò chơi những cái dự án hay là những cái chiến dịch hay là làm nhiệm vụ thì các bạn có có thu nhập cá nhân là vài chục ngàn xây dựng hệ thống ở đây là mình nói những người mà tham gia sau nha còn bản thân các bạn tham gia bây giờ thì các bạn uh, tới lúc đó các bạn đã có thu nhập thụ động có thể là vài trăm ngàn hoặc là vài triệu tùy theo quy mô hệ thống của các bạn rồi rồi hệ thống các bạn bắt đầu phát triển nó bắt đầu gọi là bùng nổ nó bắt bắt đầu phát triển một cái tự nhiên bắt đầu tăng trưởng số lượng thành viên từ từ tăng trưởng số lượng thành viên thì bắt bắt đầu tăng trưởng giá trị giao dịch doanh thu thì từ đó các bạn sẽ qua học các bạn sẽ tăng trưởng cái cái cái khoa học các bạn sẽ tăng theo thời gian theo từng tháng đó vì thế nên các bạn mới biết các bạn nên biết điều này đó là thu nhập sẽ tăng trưởng theo thời gian ví dụ ban đầu thu nhập của các bạn sẽ là vài triệu vài chục triệu rồi từ từ nó sẽ tăng trưởng tăng trưởng theo thời gian nữa vì thế nên mình à, mong các bạn sẽ hiểu được điều này và các bạn hãy cố gắng cống hiến để phát triển dáng trong thời gian này nhé với xuất phát điểm là một người từng trải trong lĩnh vực MMO hơn 3 năm trời thì mình chắc chắn mình biết các bạn cần gì và những gì sẽ phù hợp với các bạn nhất mình sẽ tạo ra những điều hấp dẫn mới lạ thú vị để lôi cuốn thu hút và giữ chân thành viên lâu nhất và nhiều nhất có thể giảm thiểu tỷ lệ rủi ro hay là giảm thiểu cái tỷ lệ thành viên bỏ cuộc xuống mức thấp nhất có thể các bạn cũng biết rằng hiện tại lâu lâu các bạn vào những cái group à, vào cái group chính cola để các bạn sẽ thấy rất là nhiều thành viên comment Ôi trời ơi dự án đổi hay là dự án như thế này như kia như thế nọ thành viên mình bỏ hết rồi rất là rất là nhiều những thành viên họ than về hệ thống của mình bỏ cuộc hết và điều đó là hoàn toàn bình thường bất cứ dự án nào cũng vậy nhưng tại dự án này thì mình sẽ tạo ra những điều mà tất cả các thành viên đều muốn tham gia đều muốn duy trì đều muốn phát triển dự án mỗi ngày có nhiệm vụ mới mỗi ngày có dự án mới mỗi ngày có một cái gì đó mới mẻ hoàn toàn cho họ làm thì họ sẽ không chán dự án nữa vì thế mình mong mong rằng các bạn hãy cố gắng đồng hành cùng mình để phát triển dự án này để tạo dựng một cái cộng đồng làm kiếm tiền online một cái cộng đồng phát triển MMO lớn mạnh nhất Việt Nam à, tạm biệt mọi người mong các bạn sau khi xem video này sẽ hiểu được và tập trung tiện rét cho dự án Qatar hoặc theo chiến lược ở video video mình chia sẻ nhé tạm biệt mọi người